Thông cáo của quân đội Hàn Quốc nêu rằng họ phát hiện khoảng 180 máy bay quân sự của Triều Tiên trong khoảng thời gian từ 11 đến 15 giờ theo giờ địa phương. Đúng một ngày sau khi Bình Nhưỡng được cho là đã thử nghiệm không thành công một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa. Căng thẳng bắt đầu gia tăng trên bán đảo Triều Tiên vào ngày 31 tháng 10 khi Mỹ và Hàn Quốc khởi động tập trận liên hợp Vigilant Storm với sự tham gia của hàng trăm máy bay và hàng ngàn quân nhân thuộc hai nước. Theo phía Mỹ cho biết, Triều Tiên đã tố Mỹ và Hàn Quốc có hành động khiêu khích. Ngày 2 tháng 11, Triều Tiên đã phóng 23 tên lửa từ bờ biển phía đông và phía tây. Đây là số lượng tên lửa nhiều nhất mà họ phóng trong một ngày. Vào vùng biển thuộc hai nửa Bắc và Nam của bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc khi đó đã đáp trả bằng cách bắn ba tên lửa đất đối không. Quân đội Hàn Quốc ngày 4 tháng 11 cho biết, trong số máy bay triển khai có một số máy bay tàng hình F-35A, còn lực lượng chiến đấu cơ tham gia tập trận cũng duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Mỹ đối đầu với Nga và Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc và tên lửa Triều Tiên. Mỹ đã không tìm được tiếng nói chung với Nga và Trung Quốc trong cuộc họp mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bàn về vấn đề tên lửa Triều Tiên. Mỹ, Anh, Pháp, Albania, Ireland và Na Uy yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp vào ngày 4 tháng 11 sau khi Bình Nhưỡng bắn nhiều tên lửa, trong đó có việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đã không thành công không thể từ bỏ trách nhiệm của Hội đồng Bảo an bởi vì Triều Tiên có thể bán cho bạn vũ khí để thúc đẩy chiến dịch quân sự tại Ukraine hoặc vì bạn cho rằng Bình Nhưỡng tạo ra một vùng đệm tốt trong khu vực để đối phó với Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield phát biểu trước hội đồng và đề cập đến Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên thì Nga và Trung Quốc đã không đồng ý với các giải pháp của Hội đồng Bảo an về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Hội đồng Bảo an nên đóng một vai trò mang tính xây dựng hơn là luôn luôn gây áp lực. Trong hoàn cảnh hiện tại, hội đồng cần phải cố gắng giảm thiểu đối đầu, xoa dịu căng thẳng và thúc đẩy gian xếp chính trị. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho hay. Còn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 4 tháng 11 đã lên án các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên, kêu gọi Bình Nhưỡng ngay lập tức dừng các hành động khiêu khích và thực hiện các bước đi để nối lại đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Từ lâu Triều Tiên đã bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo. Nhưng trong những năm gần đây, Tổ chức gồm 15 thành viên đã bị chia rẽ trong vấn đề tên lửa Triều Tiên. Hồi tháng 5, Trung Quốc và Nga đã phủ quyết nỗ lực do Mỹ nhằm áp đặt thêm các lệnh trừng phạt Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên về các vụ phóng tên lửa đạn đạo của nước này. Hội đồng Bảo an cần làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn sự leo thang. Ông Khalid Kiri, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho hay. Thay vào đó, Trung Quốc và Nga đang thúc đẩy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên vì lý do nhân đạo với hy vọng Bình Nhưỡng có thể quay lại đàm phán. Thế đối đầu trên bán đảo Triều Tiên leo thang Ngày 4 tháng 11, Hội đồng Bảo an đã tiến hành nhóm họp để thảo luận về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Vẫn giống như nhiều cuộc họp trước đó, cuộc họp đã chứng kiến một màn tranh cãi căng thẳng, đổ lỗi cho nhau giữa Mỹ, Nga, Trung Quốc về sự leo thang đối đầu trên bán đảo Triều Tiên hiện nay. Theo trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đây là cuộc họp thứ 9 trong năm bàn về Triều Tiên của Hội đồng Bảo an. Cuộc họp được tổ chức theo đề xuất của các nước là Mỹ, Anh, Pháp, Albania, Ireland và Na Uy. Bước vào cuộc họp, cho lấy Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã đánh giá bức tranh tổng thể về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, kêu gọi Hội đồng Bảo an thống nhất quan điểm, tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho vấn đề này. Với những rủi ro tiềm tàng liên quan đến bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào, khi thực hiện trách nhiệm của mình, Hội đồng Bảo an cần làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn sự leo thang. Sự thống nhất trong Hội đồng Bảo an là rất quan trọng. Điều đó cũng sẽ tạo ra cơ hội để tìm kiếm sự nhiệt căng thẳng và một giải pháp ngoại giao bền vững. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán ngay lập tức Tuy nhiên, cuộc họp của Hội đồng Bảo an đã không thể diễn ra đúng theo mong muốn đó. Đại sứ Mỹ Greenfield đã chỉ trích việc Nga và Trung Quốc luôn bảo vệ Triều Tiên, khiến nhiều nghị quyết và hành động của cơ quan này đối với Bình Nhưỡng không được thực hiện. Triều Tiên đã được hưởng sự bảo vệ toàn diện từ hai thành viên của hội đồng này. Bạn không thể từ bỏ trách nhiệm của Hội đồng Bảo an vì Triều Tiên, quốc gia có thể bán cho bạn vũ khí để thúc đẩy xung đột tại Ukraine. Đáp lại lời cáo buộc từ Mỹ, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân khẳng định Thay vì chỉ biết gây áp lực lên Triều Tiên, Hội đồng Bảo an nên đóng một vai trò mang tính xây dựng để giảm thiểu thế đối đầu thúc đẩy một giải pháp chính trị. Còn theo đại diện của Nga, giải pháp duy nhất hiện nay cho bán đảo Triều Tiên đó là đối thoại. Các bên cần có bước đi xây dựng lòng tin thay vì gia tăng áp lực, đối đầu để phá vỡ vòng luẩn quẩn, bế tắc lâu nay trong việc tìm ra giải pháp hòa bình lâu dài cho bán đảo. Thay vì gia tăng trừng phạt, Trung Quốc và Nga luôn muốn thúc đẩy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên vì lý do nhân đạo cùng hy vọng Bình Nhưỡng có thể được thuyết phục để quay lại đàm phán. Sự bất đồng giữa Nga, Mỹ và Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên khiến các cuộc họp của Hội đồng Bảo an đến nay vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề, bất chấp thực tế rằng tình hình bán đảo đang leo thang căng thẳng chưa từng có. Mỹ, Hàn và Nhật liên tiếp có các cuộc trật tập trận kéo dài trong nhiều tuần. Triều Tiên phóng tên lửa, bắn đạn pháo và điều máy bay chiến đấu sát biên giới Liên Triều. Ngày 4 tháng 11, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh Mỹ, Hàn Quốc phải ngừng ngay các cuộc tập trận quân sự chung mang tính chất khiêu khích bởi vì nếu hành động khiêu khích kéo dài chắc chắn sẽ có những phản ứng kéo dài sau đó. Vậy Triều Tiên gửi thông điệp gì tới Mỹ và phương Tây? Việc Triều Tiên tăng tần suất phóng tên lửa đạn đạo đang gửi đi những tín hiệu nguy hiểm đến Mỹ và phương Tây. Mới đây, Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo Triều Tiên phóng nhất là một tên lửa các loại về phía đông và phía tây. Trong số này, một tên lửa đã vượt qua ranh giới trên biển, rơi xuống khu vực ngoài khơi cách thành phố Sóc Trồ khoảng 57 km về phía đông nam và cách bán đảo Uliongdo 167 về phía bắc. Quân đội Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên kể từ khi hai miền ký thỏa thuận ngừng bắn năm 1953, một tên lửa của Triều Tiên rơi xuống gần lãnh hải của Hàn Quốc. Đây là sự kiện rất hiếm và không thể dung thứ được. Quân đội Hàn Quốc tuyên bố và khẳng định sẽ hợp tác với Mỹ để nghiêm khắc đáp trả động thái này. Ngay sau đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cũng đã triệu tập cuộc hội đồng của Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời chỉ trích các hoạt động này là hành vi khiêu khích. Trong khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói sẽ tổ chức cuộc họp an ninh quốc gia sớm nhất có thể. Được biết, số lượng tên lửa mà Triều Tiên phóng trong năm nay đã lên mức cao nhất kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền năm 2011. Việc tăng tốc thử nghiệm vũ khí hạt nhân đã làm dấy lên báo động cho an ninh trong khu vực. Theo đó, Mỹ và Hàn Quốc và Nhật Bản đã đáp trả bằng các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên bằng các cuộc tập trận chung trong tuần. Mỹ cũng đã tái triển khai một tàu sân bay vào vùng biển ở gần bán đảo Triều Tiên. Có thể nói rằng sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên bị gián đoạn, hy vọng đạt được một thỏa thuận để Bình Nhưỡng cắt giảm tham vọng hạt nhân của họ đã dần rơi vào bế tắc. Các chuyên gia cho rằng có một vài lý do khiến Triều Tiên tăng tốc thử nghiệm quá nhanh như hiện nay. Đây là thời điểm thích hợp sau các sự kiện đã xảy ra trong những năm qua khi mà ông Kim tuyên bố chiến thắng đại dịch Covid-19 vào tháng 8 và chính quyền mới của Mỹ đang tập trung vào việc thắt chặt mối quan hệ với Hàn Quốc. Theo giáo sư Andrei Lankov tại Đại học Kokmin của Hàn Quốc, Triều Tiên đã không thể tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong một vài năm do những cân nhắc chính trị. Với các cuộc thử nghiệm hạt nhân gần đây, Triều Tiên rất mong muốn đảm bảo khí tài của họ vẫn đang hoạt động tốt. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định, ông Kim Jong-un cũng có thể gửi một thông điệp bằng cách cố tình trưng bày kho vũ khí của Triều Tiên trong thời kỳ xung đột toàn cầu gia tăng. Ông Caster, cựu giám đốc hoạt động tại Trung tâm Tình báo chung của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ ở Hawaii đánh giá Triều Tiên muốn nhắc nhở thế giới rằng không nên bỏ qua họ, rằng họ tồn tại và các chuyên gia quân sự của họ đang làm việc suốt ngày đêm để phát triển các vũ khí nhân. Ông cũng nói thêm rằng Triều Tiên cũng có thể cảm thấy được khuyến khích để hành động ngay bây giờ khi phương Tây đang bị phân tâm với cuộc chiến tại Ukraine. Thông điệp của Triều Tiên đang ngày một rõ ràng hơn –